Ờ, xin giới thiệu đến các bạn là cái mẫu động cơ 4 thì 49cc mẫu mới à, có hộp số giảm tốc cần khởi động tay này à, máy này thì à, hoạt động trên cơ cơ chế là bơm xăng từ dưới này lên này rất là tiện các bạn không phải làm bô chế bô chế biết gì cả nó có cả bô và bình xăng thì nó cũng không ờ, cần thiết các bạn phải chế cả đấy máy thì làm rất là gọn liền một khối rồi kích thước thì ờ, có chiều ngang là 3 26 cm chiều cao là 26 cm và chiều dày máy chưa tính hộp số là 24cm à, hộp giảm tốc này là hộp giảm tốc à, giảm đi 4 lần rưỡi thì à, hộp giảm tốc này nó có 3 loại đầu nhông đầu nhông à, 11 răng đầu nhông 14 răng đầu nhông 20 răng nó có cả loại 17 răng và cái xích xích này thì rất là dài đây xích này là dài 52 cm tính theo chiều gập đôi có nghĩa là giải ra thì nó dài khoảng 100 à, à, một à, một mét linh tư chiều dài xích rất là dài các cái hệ thống nhông ờ, đi kèm thì tùy ví dụ như các bạn làm xe hai bánh thì có lip lip thì sẽ đi với cái bộ nhông 54 răng bộ nhông 44 răng hoặc là các bạn à, không cần dùng clip thì à, bản chất của cái à, ờ, cái bộ máy này nó cũng như cái clip rồi đấy thì các bạn không cần dùng clip nữa thì các bạn dùng nhông chết như này thì có 64 răng 54 răng đấy thì có hai loại đấy để cho các bạn làm phù hợp đây máy thì rất là nhẹ nhàng thôi máy tầm khoảng 2 kg À, các bạn à, mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 à, hoặc là nhắn tin vào Zalo cái số đấy. Cái chuông này thì nó thuộc dòng chuông lớn các bạn nhé. Tiện thể thì giới thiệu luôn các bạn cái hộp số này. Thì cái ờ, lòng trong của thằng này nó rơi vào khoảng 78 78 đến 80 đo phủ bì. Cái tim ốc này là nó là 75 đến 74 đấy các bạn à, có mua cái hộp số này thì các bạn à, lưu ý cái vấn đề đó cái này à, thích hợp làm những cái dòng xe hai bánh rất là đẹp hoặc là hai bánh béo các bạn nào chế cái dòng hai bánh béo mà dùng động cơ này cũng rất là đẹp hôm qua thì mới lên một cái bộ Mayer bánh béo xong hôm nay thì lên thêm cái bộ động cơ bốn thì này nữa Ờ, video thì đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để à, nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả sản phẩm hoặc các bạn à, hỏi giá phía dưới ờ, nhiều khi mình à, chưa trả lời được ngay thì các bạn thông cảm nhưng mà kiểu gì mình cũng sẽ báo giá đấy